Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của tranh gỗ Bùi Gia Quý vị đang nhìn thấy đằng sau tôi đây, đó là một cái cổng làng Tuy nhiên thì ngày hôm nay tôi không muốn đưa quý vị đi đến bất cứ một ngôi làng nào cả Mà đây là một cái cổng làng chúng tôi chào đón quý vị đến với chương trình triển lãm trưng bày tác phẩm tranh gỗ lớn nhất Việt Nam Đó là tác phẩm tranh gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam và tác phẩm tranh gỗ có số lượng người điêu khắc lớn nhất Việt Nam Vậy thì cụ thể tác phẩm này như thế nào? Quý vị hãy cùng vào trong để khám phá và ngay phía sau tôi đây, quý vị đang nhìn thấy một cái tác phẩm tranh gỗ rất là dài. Và quý vị có biết tác phẩm này có kích thước bao nhiêu không ạ? Tôi xin bật mí tác phẩm này có kích thước chiều dài 8m33 và trên tác phẩm này có đến 348 nhân vật. Và cụ thể cái kết cấu tác phẩm này như thế nào tôi sẽ giới thiệu tới quý vị chi tiết từng phân đoạn và xin mời quý vị Và khu vực đầu tiên tôi muốn giới thiệu tới quý vị đó là cái khu vực của làng quê. Và trên cái tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ này thì cái điểm nhấn nhiều nhất và điểm nhấn ý nghĩa nhất một phần đó là quan trạng nhưng một phần nữa phải là cái khu vực làng quê nơi mà quan trạng đã sinh ra và lớn lên. Bởi vì ý nghĩa của tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ đó là quay trở về với quê hương, quay trở về với gia đình tổ tiên. Và xin phép được giới thiệu tới quý vị, điểm nhấn của khu vực làng quê chính là cây đa và cái cây đa hàng nghìn năm tuổi là một cái chứng tích, là một cái di tích lịch sử để chứng kiến cho biết bao thế hệ con người đã lớn lên ở tại quê hương này, đã thành danh, đã bước ra với xã hội. Và chính cái cây đa này mới là cái để biết được rằng nguồn cội của chúng ta ở đâu và cái mà chúng ta cần phải quay về là ở đâu. Thì cây đa đứng sừng sững, uh, rất to và rất già nó đem lại một cái cảm hứng và đem lại một cái điểm nhấn rất lớn cho một cái làng quê và làng quê Việt Nam thì chắc chắn không thể thiếu được cây đa. Và đằng sau phía cây đa chính là một cái khung cảnh rất là bình yên của làng quê Việt Nam. Nơi mà có những người thiếu nữ đang đi uh, gánh nước cho gia đình. Nơi mà có người thầy vẫn đang cần mẫn để dạy những người học trò tiếp tục noi bước quan trọng để có thể bước ra với đời. Và chính những người học trò này biết đâu đó trong số này sẽ là một trong những người thành tài để góp sức đem lại cho xã hội, cống hiến hết sức mình cho đất nước. Và cái khung cảnh uh, bình yên của làng quê được nhấn thêm một chút vào những cái cành cây uh, đa, cành cây trúc ở trên đây. Nó tạo ra một cái khung cảnh bình yên và lãng mạn cho làng quê Việt Nam. Và phía bên dưới là có các cái uh, bạn nhỏ và có các bạn trẻ cùng với các ông già, bà cả, các vị thanh niên, các cô thiếu nữ cũng đang nô nức chạy ra bên ngoài để đón quan trạng quay trở về quê. Ờ, một trong những cái điểm nhấn rất là quan trọng ở trên tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ mà chúng tôi chế tác đó là chúng tôi thêm được vào rất nhiều những cái hương án đặt ở trên đời đường và trong những cái tích tranh uh, Vinh Quy Bái Tổ ngày xưa và đặc biệt là nếu như quý vị có đọc cái cuốn Lều Trọng của cụ Ngô Tất Tố thì quý vị sẽ uh, biết được rằng uh, trên cái chặng đường mà quan trạng Vinh Quy từ Kinh Thành trở về quê hương thì sẽ qua rất nhiều hàng đó là hàng tổng, hàng huyện và hàng xã. Và mỗi một hàng như này thì đều có bố trí một cái hương án. Và nếu như chúng ta chỉ đọc là hương án thôi thì quý vị sẽ không hình dung được ra. Nhưng với cái sức sáng tạo và với sự tìm tòi về thông tin thì chúng tôi đã chế tác ra và chúng tôi đã ờ, dựng lên cái hình ảnh là hương án. Và bên cạnh cái hương án thì có những cái vị chức sắc ở trong làng ờ, đứng ra và đốt hương, đốt trầm, đốt những cái hương thơm để chào đón quan trạng trở về. Và đây chính là cái điểm khác biệt mà bức tranh Vinh Quy Bái Tổ của xưởng tranh gỗ Bùi Gia chế tác lên đạt được kỷ lục muốn đem ra với quý vị để có những cái sự khác biệt và nói được rõ hơn cái nguồn gốc ý nghĩa của bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này. Và phía bên trên nó là một cái cổng làng, một cái cổng làng của Việt Nam ngày xưa nó thể hiện được rất rõ cái nét văn hóa của người Việt. Nó có những cái mái trồng riêng, nó có những cái cuốn thư và có những cái câu đối ở hai bên. Và những cái câu đối này nó sẽ mang lại những cái ý nghĩa Ờ, cầu cho cái sự tốt lành hay là một cái nét truyền thống gì đó của cái làng văn hóa này và ở bên trong của cái cổng làng thì còn có thêm cả những cái khu vực khác ví dụ như là có những cái đình có những cái ngôi nhà thờ tổ của cái vị quan trạng này đang quay trở về và với cái kiến trúc như thế này thì người ta sẽ cảm thấy uh, quý vị sẽ cảm thấy đi được về trong làng chính là về với nguồn cội của mình chính là về với quê hương của mình về với tổ tiên và về với dòng họ nó tạo cho chúng ta có một cái sự bình yên hơn và muốn quay trở về để cống hiến nhiều hơn ờ, xa ra hơn một chút thì quý vị sẽ nhìn thấy ờ, đi đầu trong cái đoàn rước ờ, trong cái đại lễ vinh quy bái tổ này thì có một cái vị chức sắc ở trong làng ờ, đang cầm cái loa và đang cầm cái gậy gọi là một người đi dẹp đường ấy và cái người đi dẹp đường này thì là có cái chức năng là sẽ hô hào giải tán cái đám đông để nhường đường cho quan trạng đi Ờ, và ngay sau cái vị chức sắc này thì có một cái ờ, người lính đang cầm một cái lá cờ rất to và đúng chính xác ra là trên lá cờ này sẽ in một cái dòng chữ có cái dòng chữ này có tên là nhất sát tiến sĩ và cái cờ này là cái cờ đi đầu để biểu dương cái ờ, đoàn người đang đi từ kinh thành trở về quê hương và cái tên nhất giáp uh, tiến sĩ chính là cái vị trí mà cái người quan trạng đã lỗ lực học tập và bây giờ đạt được một cái thành tích thì được ban cho một cái danh hiệu đó là nhất giáp tiến sĩ đó và tiếp theo sau cái lá cờ nhất giáp tiến sĩ thì đến một cái biển rất là to rất là đẹp đó, và cái biển này là một trong những cái biển quan trọng nhất của một cái đại lễ bởi vì sao bởi vì trên cái biển này có đề bốn chữ đó là ân tứ vinh quy và bốn chữ ân tứ vinh quy này nó thể hiện được rất rõ là người này đang đi đâu và, và người này sẽ quay trở về đâu và người này sẽ làm cái gì thì cái chữ mà ân tứ vinh quy này là được vua ban cho vị quan trạng quay trở về đó và chỉ có uh, cái chỉ có điểm nhấn quan trọng nhất đó là phải được vua ban cái biển này thì mới có được cái sự chính danh nếu như mà chúng ta chỉ có một đoàn người đi ngoài đường từ kinh thành về quê thôi thì đó là đoàn người bình thường nhưng nếu như chúng ta có được một cái biển đó, ờ, có những cái uh, nhiễu màu đỏ rồi có cái chữ ân tứ vinh quy ở trên đó, ờ, theo cái lệ phong kiến ngày xưa thì chúng ta sẽ biết được rằng đây chính là một cái đoàn người của một vị quan trạng đang quay về quê và cái đoàn người này thì đang đi ở trên một cái cầu đá uh, một cái cầu cổ xưa một cái cầu uh, khắc khoải với thời gian bởi vì cái cầu này cũng là một cái nhân chứng giống như là cái cây đa ở đằng sau kia là đang chờ một người nào đó có một cái đức hạnh đó để có thể nâng cấp được nhiều hơn để có thể làm được những cây cầu to hơn ờ, làm được những cây cầu mà rộng rãi hơn để có thể là thuận tiện hơn cho công việc của một cái ngôi làng quê và ở phía dưới cây cầu là quý vị cũng đang nhìn thấy có một cái gia đình ờ, ngư phủ ờ, đã đi đánh cá về và cái anh chèo thuyền này cũng đang rất là hớt hải nó cố gắng chèo thật nhanh con thuyền này đi qua cây cầu để được ngắm quan trạng và về với quê hương của mình và trên cái Ờ, ngôi trên cái cái thuyền này thì là uh, ờ, chứa đầy những cái con cá cũng là một cái biểu tượng để cho một cái uh, tương lai nó sẽ được uh, no đủ cho nó được tốt lành hơn và chính những cái cậu bé uh, còn mải đang đi đánh cá với gia đình của mình cũng uh, đang muốn ngước lên để nhìn thấy quan trạng để một phần nào đó gửi gắm được cái tương lai của mình cũng trông mong được rằng một uh, lúc nào đó cái số phận của mình nó sẽ thoát ra nó sẽ thoát khỏi với sông nước thoát khỏi với những con cá và điều đó nó cũng là một cái nét uh, nhân văn nó là một cái sự truyền tải cái uh, điều mong ước mà bất cứ ai uh, trong mỗi con người chúng ta đều có một cái ước mơ được trở thành uh, một người có ích cho xã hội Chờ chính vì điều đó cho nên là trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ thì nó mang được nhiều những cái hàm ý, mang được nhiều cái tầng lớp ý nghĩa của uh, nét văn hóa của người Việt ở ờ, xa hơn đằng sau cây cầu đá ờ, bắt đầu đến một cái đoàn người uh, nối tiếp nhau liên tục thì đó chính là cái uh, vị đi đầu đang đánh cái tiếng trống rất là rộn rã uh, rất là âm vang và cái tiếng trống này cũng là một cái sự thúc giục cho cái lòng người luôn luôn phải phấn đấu và luôn luôn phải cố gắng và trên chiếc trống này thì chúng tôi có đục chạm rất nhiều những cái chi tiết hoa văn để tượng trưng cho nét văn hóa của người Việt ví dụ như là mây cuốn hay là những cái nét uh, hoa văn uh, được mượn từ trống đồng để truyền tải xa và đằng sau những người đánh trống thì có ờ, bốn uh, cái chú bé đang đứng xếp theo cái hình chữ tứ uh, giống như là cái con con con uh, thò lò ngày xưa quý vị có chơi ấy. thì bốn vị bốn em bé này thì cầm bốn lá cờ đứng ở bốn góc và và mình sẽ phất nếu như quý vị nào mà sống ở những cái ngôi làng mà có những cái lễ hội ngày xưa thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được là có những cái lễ hội mà người ta sẽ cầm những lá cờ lợ, cờ nhỏ và người ta sẽ phất và người ta sẽ kêu Huê! Đó, thì đó là chính là cái nét biểu tượng văn hóa của làng quê Việt và trong những cái buổi lễ của người Việt Ờ, và tiếp theo sau bốn em bé thì ờ, có một vị là đang cầm cái cái trống nhỏ uh, cái những cái vị này thì là uh, sẽ đánh những cái hồi trống nhỏ hơn để duy trì cái nhịp uh, nối tiếp với những cái uh, trống lớn và đặc biệt trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ mà chúng tôi uh, chế tác thì quý vị sẽ nhìn thấy một cái điểm nhấn mà hầu như sẽ không có bức tranh Vinh Quy Bái Tổ nào trên Việt Nam thể hiện giống như chúng tôi. Đó là chúng tôi đang thể hiện một cái Long Đình. Cái này chúng tôi gọi là cái Long Đình và bản chất chính xác thì nó cũng tên là Long Đình. Và cái Long Đình này thì dùng để làm gì? Cái Long Đình này dùng để uh, khiêng một cái gọi là cái cháp của vua Ban trong cái cháp của vua ban này thì có một cái chiếu mà vua ban cho cái vị uh, quan trạng này uh, giống như là một cái uh, bây giờ gọi là cái giấy bổ nhiệm ấy thì đây người ta gọi là một cái cháp để đựng cái chiếu đó và bổ nhiệm cho cái vị quan trạng này đó đã đạt được danh vị và đạt được cái danh hiệu như thế để quay trở về với quê hương thế thì trên cái long đình này chúng tôi thể hiện được nhiều những cái chi tiết văn hóa của người Việt ví dụ như có những chi tiết của rèm này rồi sau đó là có chi tiết mây cuốn này, rồi những con rồng, con phượng Những cái chi tiết rất nhỏ mà nếu như quý vị không có cơ hội được nhìn trực tiếp Mà chỉ nhìn qua màn hình này thôi thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng sẽ chưa thể cảm nhận được hết Nhưng uh, nó cũng là một cái sự uh, tâm huyết của xưởng tranh gỗ Bùi Gia Truyền tải vào cái đường nét văn hóa của cái Ờ, bức Long Đình này. Tiếp theo, ờ, ngay sau cái bức Long Đình chính là hai người lính ờ, đang quẩy cái bình rượu. Và cái bình rượu này thì theo ngôn ngữ gọi là truyền thống, gọi là cái bình ngự tiểu, đúng không ạ? Bởi vì là bất cứ trong lễ hội nào của người Việt đều phải có một chút cái men của của rượu. Và cái rượu này thì không phải là rượu thường, không phải để uống vào để trở thành những con ma rượu, mà cái rượu này được gọi là rượu ngự tiểu. Cái rượu này là rượu được vua ban, cái rượu này là cái rượu của phần thưởng của cái cái sự cống hiến và sau đó là cái tài năng của mình đem ra và sau đó là được uh, được xã hội công nhận chứ không phải đây là cái rượu tầm thường và trên cái bình ngự tiểu này chúng tôi cũng sẽ đục rất nhiều những cái chi tiết hoa văn mây cuốn để thể hiện cho cái sự trang trọng và cũng là thể hiện được đúng cái nét văn hóa uh, trong cái nét truyền thống mà người Việt ngày xưa đã từng trải qua. Uh, đằng sau uh, bên trên của cái bình ngự tiểu có ờ, một cái ờ, người lính cái người lính này thì đang bê một cái cháp ở trên tay và bên cạnh đó thì đang cầm một cái ống điếu bởi vì uh, cầm cái ống điếu chính là cái biểu tượng của một người uh, ngày xưa là biết đèn sách biết uh, uh, hút thuốc biết uống trà bởi vì đó là những cái thú vui đó chính là những cái nét đặc trưng để cho một người có thể là tìm được lại chính mình để mình có thể lấy được thêm những cái sức tập trung để uh, tập trung vào trong công việc trên cái cháp của cái người lính đang bê này thì quý vị sẽ nhìn thấy vô cùng nhiều những cái chi tiết rất nhỏ nhỏ chỉ bằng cái đầu tăm thôi chúng cũng được chúng tôi chế tác và được chúng tôi thổi những cái hồn vào trong những cái cháp này đó, và ở phía trên thì có một cái người lính uh, đang cầm cái quạt lông uh, để đi đường và để phe phẩy quạt cho cái vị uh, quan trạng này và quan trọng nhất ở trên bức tranh chính là một cái khoảng trống uh, chính là một cái khoảng để vị quan trạng này uh, phô diễn được cái tinh tế của mình uh, phô diễn được cả cái sự thông minh của mình thông qua cái nét mặt ví dụ như quý vị đang nhìn thấy ở trên đây chúng tôi chế tác uh, cái hình ảnh của một vị quan trạng đang ngồi ung dung ở trên uh, con ngựa và chính bản thân con ngựa này cũng cảm nhận được một cái không khí lễ hội khi mà nó đang bước chân theo cái tiếng nhạc đang bước chân theo những cái tiếng trống để nó tạo ra một cái âm hưởng nó mang lại một cái không khí ấm áp mang lại một cái sự bình yên cho tất cả mọi người và hình ảnh quan trạng ung dung thong dong vui vẻ và bên cạnh đó cũng có một chút cái phần háo hức được quay trở về để gặp gỡ thầy mình để quay trở về được gặp gỡ bố mẹ mình và quay trở về tri ơn với cái làng quê mà đã nuôi lớn mình và chính vì như vậy cho nên là chúng tôi đã khắc họa một cái hình ảnh cái vị quan trạng Ờ, đang uh, thể hiện một cái phong thái rất là nho nhã để ngồi trên con ngựa uh, và đằng sau quan trạng và đi hai bên thì có hai người lính uh, cầm hai cái lọng để che cho vị quan trạng này uh, ở phía dưới thì có những người lính uh, đang vác giáo đi ở ở bên cạnh và đặc biệt là có năm cái lá cờ đứng theo cái hình chữ ngũ ở trên cái con thỏ lò và năm cái lá cờ này chính là cái lá cờ biểu trưng cho làng quê Việt Nam cái lá cờ này nó khác với tất cả những cái lá cờ khác bởi vì cái lá cờ này là cái lá cờ hội trong cái lá cờ hội nó được chia ra làm năm những cái ô và năm ô này nó sẽ mang năm những cái màu sắc khác nhau bởi vì sao bởi vì đây nó là một cái lễ hội đây nó là một cái sự tự hào đây nó là một cái niềm vui sướng của cả một cái làng quê được đón rước một cái vị quan trạng thành đạt quay trở về chính vì như thế cho nên là cái lá cờ hội nó đem lại một cái lòng háo hức đem lại một cái ý nghĩa nó to lớn hơn so với tất cả những cái lá lá cờ khác đó và đây là năm cái lá cờ hội được sắp xếp đi cùng với nhau và ông ờ, đánh chiêng đi ngay đằng sau với những cái vị mà ờ, đang rước những cái lá cờ và ông đánh chiêng này thì thể hiện một cái nét mặt rất là tươi vui ờ, thể hiện một cái nét mặt phấn khởi để hòa cùng với đoàn người